tôi viết những chuyện xưa bọn mình Ngày em với tôi như hình với bóng Kết thân đôi đầu xanh Đón nhau khi bình minh Gối tay nhau tàn ca nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh vào đời bằng tiếng hát chân thành nhớ không em nghĩ gì là xa cành thời gian thấm thoát thôi đưa tuổi thơ ấu còn đâu nữa mỗi người một phương xa xôi càng thêm nhớ nhớ thương thương nhớ khôn lường giờ còn một bóng với trọn niềm ước mong biển biệt một bóng đêm từng cơn gió đông em nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rơi em biết không tôi nhớ em như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời đường ai nấy đi hai người hai lối biết thương nhau mà thôi ấu thơ đi về đâu để mưa hay mùa ngâu lòng mình thì muốn níu ân tình mãi em ơi mà đời là suối nước vô tình vẫn em trôi tiếc gì cũng qua rồi trọn niềm ước mong biên biệt một bóng đêm từng cơn gió đông em nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rơi em biết không tôi nhớ em như người yêu nhớ những buồn vui cuộc đời đường ai nấy đi hai người hai lối biết thương nhau mà thôi âu thơ đi về đâu để mưa hay mùa ngâu lòng mình thì muốn níu ân tình mãi em ơi mà đời là suối nước vô tình vẫn em trôi tiếc gì cũng qua rồi lòng mình thì muốn níu ân tình mãi em ơi mà đời là suối nước vô tình vẫn em trôi tiếc gì cũng qua rồi căn nhà tranh tuy bé nhưng thật xinh tháng ngày sống riêng một mình nhà gần bên em sống trong giàu sang quen gấm nhung đài trang đi về xe đón đưa đêm đêm dưới ánh trăng vàng tôi với cây đàn âm thở than và cô nàng bên xóm mỗi lúc lên đèn sang nhà làm quen tôi ca không hay tôi đàn nghe cũng sợ nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều làm tôi thấy trong tâm tư xôn xao như lời âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau hai năm trôi qua nhưng tình không dám ngỏ tôi sợ thân mình là bọt bèo làm sao ước mơ xuyên tơ mai sau tôi sợ ngang trái làm phần đời chua xót thương đau rồi một hôm tôi quyết đi thật xa Tôi cố quên người ta những hình bóng trong xa mờ Nhờ thời gian phương thuốc hay thần tiên Chia cách đôi tình xuyên nên người xưa đã quên Hôm nay đón cánh thiệp hồng em báo tin mừng lấy chồng giàu sang đời em nhiều may mắn có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không làm sao ước mơ xuyên tơ mai sau tôi sợ ngang trái làm phần đời chúa xót thương đau rồi một hôm tôi quyết đi thật xa tôi cố quên người ta những hình bóng trong xa mờ nhớ thời gian phương thuốc hay thần tiên chia cách đôi tình xuyên nên người xưa đã quên hôm nay đón cánh thiệp hồng em báo tin mừng lấy chồng giàu sang đời em nhiều may mắn có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không đời em nhiều may mắn có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không lô buồn đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa hồn lắng tâm tư đi vào dị vãng đường tình không chung lối mang nỗi tiếc cho nhau ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò dìu em giấc mong vừa tròn tình thắm môi hồng đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương tiếc vì mãi bước theo chồng em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ hôn lên tóc mềm lê sầu thắm nước đôi mi xin em một lời cho ước nguyện tình yêu cuối thương yêu không tròn thôi giá từ đi em ơi người về lên xe hoa kỷ niệm buồn vào hôn bờ môi tắt hẳn nụ cười giây phút bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ thương ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò dìu em giấc mong vừa tròn tình thắm môi hồng đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương tiếc vì mãi bước theo chồng em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ hôn lên tóc mềm lê sầu thấm ướt đôi mi xin em một lời cho ước nguyện tình yêu cuối thương yêu không tròn thôi giá từ đi em ơi người về lên xe hoa kỷ niệm buồn vào hôn bờ môi tắt hẳn phút bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ thương người giây phút bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ người đi nhớ thương chúc mẹ miền quê an lành bao lâu con vắng nhà cơm trưa chiều quanh hiu nhớ mong con đêm ngày chắc tóc mẹ nay trắng nhiều dăm ba đứa bạn được về phép có ghé qua nhà cô làm riêng có thương sáng chơi con ước mơ bình yên con về bếp hồng bên bạn bè năm xưa nhà mình vui như ba ngày tết có cô láng giềng về thăm thêm cháu nhỏ mẹ vui tôi già chiều quanh hiu nhớ mong con đêm ngày chắc tóc mẹ nay trắng nhiều dăm ba đứa bạn được về phép có ghé qua nhà cô lang giềng có thương sáng chơi con ước mơ bình yên con về bếp hồng bên bạn bè nằm nhà mình vui như ba ngày tết có cô láng giềng về thăm thêm cháu nhỏ mẹ vui tôi già nhà mình vui như ba ngày tết có cô láng giềng về thăm thêm cháu nhỏ mẹ vui tôi biết bàn lòng ơi trao trà mỗi người cười vì hai lối mộng hai hướng trong mình thương nhau chưa chót thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời cho dù chưa lần nói nếu còn đẹp vì nhau xin nhẹ đi vào sâu gợi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu mình chia tay đi nhé để trốn nào với chiều mưa gió lòng ta dựng vui bên mộng bao lần đi gối mỏi chân mòn tâm tư nặng vai gánh đường trần cho đến nay chỉ còn bờ mi khép kín giấc ngủ nào quên giấc ngủ nào gọi tên thôi nhắc nhở để mà chi quay về xưa làm gì giờ hai lối mộng hai hướng đi niềm ưu tư tôi đem từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm sao dụng nửa đêm máu xin nhẹ đi vào sâu gợi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu mình chia tay đi nhé để trốn đau với chiều mưa xó lòng ta dựng vui bên mộng bao lần đi gối mỏi chân ngon tâm tư nặng vai gánh đường trần cho đến đây chỉ còn bờ mi khép kín giấc ngủ nào quên giấc ngủ nào gọi tên thôi nhắc nhở để mà chi quay về xưa làm gì giờ hai lối mộng hai niềm ưu tư tôi đem từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm sao dụng nửa đường đêm từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm sao dụng nửa đáng sinh xinh một người được nghỉ năm ngày phép mất hai hôm làm quen em mới cho mình biết tên cuộc đời chính chiến quanh năm với bưng biên thì gót liêu mong manh làm sao bước song hành chỉ e gai gió lấy nụ tầm xuân vừa hè chiều nào khi về đến ngang căn nhà màu tím biết em đang trồn nhìn vào mộng chưa tỏ lối bên mơ đang chờ nơi chưa thấy ai vừa ý thôi đời người con gái mưa xa giữa lưng trời hạt xuống riêng ngầm ngùi hạt rơi luống hoa cười ai chẳng mong gặp bên trong khổi hờn duyên má hồng đời anh đây đó mười phương gặp em anh đã thương càng thương thương đôi môi đầy như sóng thương tia mắt rào giạt sóng tuổi ngọc xuân son nét ngà khuất trăng tròn tình anh cao vũ trường sơn em anh ước mong gì hơn cho anh bông hồng còn thắm cho anh trái ngọt vườn cắm còn gì cho nữa tiếng ru trẻ thơ nếu đời muôn vàn lối yêu nhau vì lời nói mến nhau qua nụ cười dần dò thêm lần cuối xanh đêm cho bầy em lưu bút ghi vài đứa quen ngày lành hâm sâu hai mươi chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang cầu ta nhìn nhau mắt trao một nụ hôn ban bờ sông hương tia mắt rào giạt sóng tuổi ngọc xuân son nét ngà khuất trăng tròn tình anh cao vũ trường sơn gặp em anh ước mong gì hơn cho anh bông hồng còn thắm cho anh trái ngọt vườn cắm còn gì cho nữa tiếng du trẻ thơ nếu đời muôn vàn lối yêu nhau vì lời nói mến nhau qua nụ cười dần dò thêm lần cuối xanh đêm cho bầy em lưu bút ghi vài đường ngày lành hâm sau hai mươi chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu cài hoa trắng sang cầu ta nhìn nhau tia mắt trao một nụ hôn ban đầu ta nhìn mắt trao một nụ hôn ban trời đổ mưa từng hạt rơi gác nhỏ đèn le lối bóng sáng yên trên tường loan em gối tay tôi để ôn chuyện xưa cũ gói tròn trong tôi nhớ hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay có phải vì tâm tư dấu kiến trong thư còn đây nên những khi mưa nửa đêm làm sao xuyên giấc ngủ chưa đến tìm ngoài hiên mưa tuôn mưa lành xuyên qua áo ai thanh dài nghe bùi ngùi vừa lên phố nhỏ có một người vừa xa đi đêm nay để bao nhiêu luyến thương lại lòng tôi khi chót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm sớm những giọt mưa cuối anh của tim vào lòng đêm những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm sớt những giọt mưa cuối cùng tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm sớt những giọt cuối ai đã hẹn với thế để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng ra từ ngày em thấy áo mộng dơ dáng khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn em giờ ở đâu hận vui duyên mới hai mươi năm cuộc rượu còn đây uống qua tháng ngày cố quên đi người say hoại sầu không vơi duyên ta tiếc uống thêm ly này ôm giấc mộng lỡ làng những chiều lắng tiếng mưa rơi đêm say chờ chẳng tan từng thu thay lá giọt ly mộng dơ dáng khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn em giờ ở đâu hận vui duyên mới hai mươi năm cuộc rượu còn đây uống qua tháng ngày cố quên đi người say hoại sầu không vơi duyên ta tiếc uống thêm ly này ôm giấc mộng lỡ làng những chiều lắng tiếng mưa rơi đêm say chờ chẳng tan từng thu thay lá cho có bông mây Ở đây em vắng thương người Còn ta với trời Thời gian vào đêm Rừng sao là nên khói sương răng lối cỏ quên Tóc mây thơm mùi cỏ Đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những ưu tư có mây đan dấu chân tròn đường tim bước mòn sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ trôi từ đường hành quân nắng cháy thương người tuổi vui thiếu vui vẫn thương mình thương đời nhiều khi trong giấc mộng mồ hôi kêu tên em kêu chỉ một tên những ngày anh đi khỏi xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bẫy nhân gian để đêm khói thuốc tay vàng tìm nhau thấy gần ngủ trên cỏ mây Thường khi vào tôi nhớ hương mây nhớ cả đưa người tuổi vui thiếu vui vẫn thương mình thương đời nhiều khi trong giấc mong mồ hôi kêu tên em kêu chỉ một tên những ngày anh đi khỏi xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bấy nhân gian để đêm khói thuốc tay vàng tìm nhau thấy gần ngủ trên cỏ mây thường khi vào tôi nhớ hương mây nhớ cả người ngủ trên cỏ mây thường khi vào tôi nhớ hương mây nhớ cả người gặp gỡ nhau trên cầu nước trời xanh ngắt nhìn nhìn giờ hai chúng mình được gặp nhau trên chuyến xe xây mộng ước duyên lành ngồi bên sông mênh mang bao hình bóng tôi bước cô đơn lang thang trở về lòng nghe xót xa thương mai chuyến xe